à, bây giờ mình sẽ điểm lại cho các bạn một chút cái kết quả sổ số, số truyền thống của thưởng buổi tối ngày hôm nay ngày mùng 5 tháng 5 và sau đấy thì mình sẽ đưa ra cái dự đoán và phân tích cầu kèo cho ngày mai ngày mùng 6 tháng 5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 ngày của lô cặp luôn các bạn ạ với 5 à, cặp lô nhé 6 cặp lô các bạn ạ cặp 1661 này 2442 thì ngày hôm nay nổ ra ba nháy lô khá là tưng bừng và rực rỡ nhá. Tiếp theo có cặp 4554 7887 và 2772 đó. Và đặc biệt thì ra 47 thì cũng như mọi ngày thôi mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn thì mình cũng đã nói với các bạn rồi đó là hàng ngày thì thì à, mình dù ảm đạm hay dù rực rỡ thì mình cũng sẽ đều mở lại video cho các bạn xem. Mình sẽ không giấu giếm các bạn bất cứ cái điều gì cả nên là các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm tin tưởng vào cái channel của mình nhì ở đây sau rất là nhiều ngày chúng ta ăn thông đề lại ăn thông lô này thì ngày hôm nay cái cầu của chúng ta nó bị tạm năm. ngưng mất rồi cũng rất là xin lỗi các bạn nhé thì các bạn cũng hãy thông cảm cho mình bởi vì lô đề mà thì cũng có ngày nọ ngày kia và mình cũng đã nói với các bạn rất là nhiều ở những cái video trước rồi đó là trên này mình đã soi cho các bạn những cái con số rất là đẹp nhưng mà có thể là nó đẹp cho nên là nhiều người biết nhiều người chơi cũng có thể bị giam số ấy à, thì nó sẽ khó ăn hơn và mình có khuyên các bạn là lên vào Zalo lấy số bởi vì ở Zalo thì mình sẽ có nhiều thời gian để soi xét cầu kèo hơn ấy và Zalo của mình thì cũng đang vào cầu đỏ thì đây lại là một minh chứng nhá thì ngày hôm nay hơi buồn một chút ở trên ờ, video nhưng mà Zalo thì lại là một ngày rất là tưng bừng rực rỡ những anh chị bạn bè mà đã tin tưởng đã tham gia vào cái nhóm chốt số kín của Zalo thì ngày hôm nay cũng đã về bờ rất là an toàn với cả lô 47 các bạn nhá đây Zalo 0963236194 đây là cái số Zalo chốt số duy nhất nhất ở trên kênh thập tứ nương nhá thì buổi chiều ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn là xong thổ lô vip là 4774 này thì uh, 47 nó cũng đã nổ rồi xong thủ vip cũng đã nổ rồi đó đã đưa các thành viên để nhóm tứ nương của mình về bờ biến rất là an toàn thì bạn nào mà đang bị loạn cầu bí số hoặc là đã bị xa bờ thì các bạn có thể liên hệ với zalo 0963236194 mình khuyên các bạn lên vào zalo lấy số bởi vì ở zalo thì mình sẽ có rất là nhiều thời gian soi cầu này à, mình sẽ có thời gian soi cầu từ sau giờ quay hôm nay đến tận buổi chiều mai cơ mình sẽ soi xét sàng lọc được ra những cái cầu kèo nó là những con số kín và nó sẽ có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video khá là nhiều thì à, ai mà đang bị loạn cầu bí số thì có thể liên hệ với mình nhé à, còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số cho ngày mai à, để các bạn tham khảo trên video thì ngày mai ngày mùng 6 tháng 5 mình sẽ bắt cho các bạn để chạm 8 và chạm 6 độc thủ đề ngày mai sẽ có 6886